anh đã khóc khóc thật nhiều vì một điều mà anh cứ ngờ hạnh phúc ấy sẽ được trọn vẹn nước mắt anh rơi anh rơi vì có lẽ trong anh không là gì Anh biết anh chưa bao giờ tồn tại trong đôi mắt em Thế giới rộng lớn như thế này Riêng anh lại nhỏ bé đến như vậy Chỉ biết nên nói đau vào sâu Trong trái tim anh Giá như ngày hôm đó em không bước đến bên anh Và giá như ngày hôm đó em đừng nói lời yêu anh Thì chắc hôm nay đây anh không phải ôm nhau